Ok xin chào các anh em đã trở lại kênh Di Khả thì mình em ơi Ở lần này thì anh em mình à, cùng xem à, boss với bang Nói chung là bắt này bắt 41 rồi Cũng cố gắng chi tìm cái rương hồn kỳ môn phái để bang có thể khỏe lên và lên đồ này mà à, Anh em đang xem thì đừng quên đỡ lại cho bang à, ngáo một like chia sẻ cho anh em Nói chung thì tối nay thì xem thì vẫn có bang mờ họ đứng họ đau nhưng mà không biết khúc cuối boss gần chết họ sẽ phá hay không Thì cái mình chưa biết nha mọi người Không biết như thế nào ta đứng cũng khá là đông rồi thì cứ trước mắt thì mình cứ trải nghiệm thôi bây giờ nếu mà phá quá thì mình bị kẻ thì mình sẽ đồ sát tuân sau thôi bây giờ nó chung là mình không muốn giết ai nè bên mình thì đánh khá là vui vẻ đừng ai phá mình thì mình đừng phá người ta vậy thôi đâu phá ai bao giờ đâu nên là anh em cứ thoải mái hai vô góc nữa hiện tại hai hòn họ nha nè hai hòn họ biết nó có phá hay không cũng không rõ nữa. phá không chưa biết nữa nè biết phá không mà thấy uh, ờ, nguy cơ rồi <laughs> còn từ từ á đông đông nghìn ở ngoài này chưa phá đâu thế là chắc chắn chắc chắn là đây là bên này một thằng để tu thôi để nó nó đứng thành à, hải biên hồi thì đau gì đây này nó đứng góc 3 giờ này ờ, anh nhìn thấy rồi kệ nó ừ, không phá là đánh được anh em đánh tới tối cũng được rồi nó phá thôi ơi siêu phẫu đồng sắt đỡ quá tên là tự nhiên chết ai ai vừa mua bình quá tử đi năm ơi vô tơ nè năm ơi anh anh thanh thánh vừa cắn bình quá tử rồi trời vũ độ rồi vũ độ vô tơ lấy kinh nghiệm vũ độ ơi vũ độ có đam không vũ độ có đam không rồi giờ nó không đánh rồi giờ nó không đánh rồi ừ đừng có đánh nè em biết kinh nghiệm cho em lên cho em hai mươi nè Butter à? Để tao cho con Thúy con ghẻ ra đây. Full. Ừ. tới nha. Đợi Butter à? Vô Butter này. Rồi vô đây. Ờ, ờ, à, anh à, anh Phong Ca ơi. Mình uh, ờ, BM nói chuyện nó đàng hoàng thôi, có nhiều đâu Ừ. Trời một số thành phần nó nó nó, nó kích động nó phá thì còn một số thành phần động nó phá thì còn mình chơi mình có phá à. khả năng khả năng thằng đấy để auto đấy chứ làm gì nó đông nghịch Martial ở ngoài này <coughs> đó đúng một mình thằng yên luôn anh nó chạy lên hướng 12 giờ đứng kìa à, đó có thằng hải hải biên họ thiên đào đó, đó cả xe nó luôn anh cái xe nào mà hải biên họ là xe đó đang đàm luôn của mấy xe kia đứng ngồi thấy chưa đúng một mình của yên luôn á đấy nó ra rồi đây ra ra rồi ra chạy ra đó nó cho nó hít kinh nghiệm cho nó lên cấp nhanh nữa mà thì đó nó hít được rồi giờ nó vô nó phá mất thời gian đó. Cho Cái quyền xe nó quýnh rồi nha Anh anh đây bỏ đâu chạy ờ, gì ờ, gì ba lan đây anh Em ờ, đưa ông chấm vàng này anh Rồi Đây đây đây anh nói chuyện với nó coi Để nó chết họ tí tí sai bộ đèn đứng sau lưng nó đấy bật đổ mà cái đồ sớt chết bóng hàng liền gì đâu thôi cứ từ từ rồi má từ từ tí nữa gần chết rồi tính đúng rồi khó quá bị két rồi em ơi bị phá thôi cứ đợi từ từ em kiểm tra điều mất thời gian của mình nhưng mà có thể nó không phá mà nó win boss này mình bảo kê nó win boss vẫn được đúng rồi thà vậy à, đó cơ về về về ba anh hiện đây anh thân đây bỏ rồi tắt đồ sát đi giờ tắt đồ sát thằng nào kìa ghẻ tắt đi ghẻ ờ, thằng mèo á thằng mèo á đâu phải em đâu mà ăn nó cứ mèo mà. <coughs> từ từ em ơi từ từ chờ lần em ơi tắt đây từ từ tắt đi khi nào anh bảo đồ sống đồ sống Má chết mẹ đường môn rồi Thằng nào vô sai góc lát chết mẹ đây Má Còn nói chung vô anh mất chết mẹ nữa rồi Nói chung vô cái là bị chết liền luôn nè Vậy mẹ Anh đứng ở ngoài bị boss đánh này Anh có xem live không em nói cái đứng sao bữa đâu sao nó chui mặt có mà xem like khải mà nói chung là biết khải hết đó cũng anh khải anh đồ mà không biết là như thế nào mệt hôm qua cũng qua phá một con đó chịu ai à, thứ tư anh em ơi khải uh, nghiên cứu cho tình hình rồi trời ơi chết nữa rồi thằng nào quýnh em mà ta Tao đưa cứu vô tơ này em ơi <clears throat> Nói chung mấy này thì ban mình phạt ngã chết nè em Mình cứ đỡ thun đầu thì nó như thế nào nè Tất cả bắt đồ sáng của em đây Anh em đang ở không tập bật đồ sáng của em đây Nó bằng đứng đam anh ơi Nó bằng đứng đam thành đứng dinh dưỡng ngay hải biên hòn kìa Bật đồ sáng nè, bật đồ sáng lên sáng này chín giờ này, xéo chín giờ Xéo chín giờ Đúng nó ngay đó thấy hại biên họ không thấy đồ sát không mày khó chịu dữ người ta khó chịu vãi liền rừng ngẫu nhiên nó vẫn ks mà thằng hại biên họ anh em đứng một đống đấy đứng một đống mà rồi anh em giết rồi giết rồi rồi giết đi nè anh em à, tất cả ra hết để giết thôi nó quên là yếu mà tại vì điều mình thả cho nó vui chứ còn nó chơi kiểu nó phá thì mình đọc thôi chứ sao vậy? giết rồi mất công bờ tơ không anh em thấy nguyên nó màu vàng không rồi giờ cứ nào ra dứt rồi à, anh em nào chịu khó đồ sáng giờ ai ai đam đây bên trong đứng hết rồi cần khoảng ờ, bốn uh, năm người khỏe khỏe đam lấy vương mười cứ nào ra dứt nào ra dứt thôi kêu nó, nó phá kiểu này là khó đánh lắm không đam boss nữa anh anh à, cứ, cứ, cứ đam đi anh để cho nó phụ boss boss còn hơn mình đam à, đúng rồi đúng rồi rồi ok ok để để để mà là còn vẹn đứng nó phá mà cố ý nó phá mà. ok ok đem vô góc anh em vô vị trí góc đi vô vị trí góc đi nè ơi Vô chị góc anh em ơi Rồi vô góc chưa anh em ơi Ok chứ em thả bot nha Tiếp tục nha Tôi nhìn rồi không có gì mà bị nói chung là chủ yếu cái rương còn kia muốn phá thôi Sợ nó cái ép thôi còn vấn đề đồ sắt nó vô tư nè Đó từ từ từ con này đang chạy tới rồi Đồ sắt nó nó phát mộ đi đâu nó mất thời gian thôi chả giải quyết vấn đề gì thì mất thời gian <clears throat> đúng rồi cho nó phụ thôi rồi cho nó đồ sát kìa đánh lên chín giờ đánh lên 11 giờ đánh lên 11 giờ đồ sát nó đồ sát kìa em nó đồ sát kìa em đánh lên 11 giờ đánh lên đúng rồi rồi bây giờ anh giết hết luôn đi chết hết vào luôn đi chết luôn anh chặn luôn không cho nó nào lên luôn đúng rồi đứng 6 giờ chặn luôn em ơi bơm cái 10 đi chịu khó bơm cái 10 đi em ơi gom phải là gom phải là sáu giờ nó chết dứt cái máy xe bên trong luôn này ai bơ ca rồi cứ chịu khó bơ ca đi nè hàng chớ đỡ đỡ phù 50 trăm vào anh em nào đồng ý bơ ca mười thì cứ đỡ bơ ca mười đi nè gom phải sáu giờ đi nè thằng nào lên giết nó thôi đứng ngay gấp ngay chỗ em này không cho nó vào cửa đúng rồi cứ nó ra là giết cứ nó ra là giết thôi nhớ là đừng đi lẻ nha anh em anh em đội má chết mẹ anh chồng anh em vô lại vị trí góc kìa chết hết rồi kìa thằng nguyên thua đồng lắm nó đến ba bốn chục ạc mà lần anh em giờ có đồ sắt nào nó không ra nữa à cứ từ từ phút cuối thôi phút cuối mới đánh thôi còn ừ, anh em mà hết chiến đấu sẵn luôn mở hết chiến đấu chờ đợi chờ đợi luôn nè má mang quỷ rồi đủ nó chiến đấu luôn người cố gắng anh em nút nó đủ xanh má bot đánh chúng mình nữa đúng rồi Đông nha, đủ xanh nó quýnh kìa Nam ơi Mang mình đã hết rồi Gốm làm đủ chết Đúng rồi, toàn ngày mươi thiên nhẫn Được, cái ba ngày rồi mẹ đéo hiểu sao bà anh em ta lên boss thì đéo có ai Đéo có ai đây anh em ơi, gom tờ đồ anh em ơi. Chết nó đây. Gom tờ đồ đây. Gom tờ đồ này giùm em đi. Gom tờ đồ con bang anh em ơi. Gom tờ đồ con bang đây, gom tờ đồ bang đây. Ra luồng cái lụm lại cái ghép cái coi gì mà anh em đứng mà ba chục bạc mà đỡ nó giết hết ba này ba chục bạc anh em rồi gom tao đồ này gom đi lùa đánh nhanh chứ mất thời gian mấy nhỏ này làm gì bằng này cai cắn chế, và chiến đấu lên nè gom đây gom đây gom đây rồi chiến đấu lên nhưng đây lên nút nó cho đầu rồi không đổi máu không đổi máu nha Rồi đánh lên Xịt đa này mà đâu đánh lên Nhiều máu không anh anh rồi cho điều nó ra nữa nó mất thời gian này chứ anh anh rồi chứ sao đánh lại mình được rồi gom lại vị trí anh em ơi má giờ đứng vô vị trí bot vô chưa kịp vô bot bot đánh chết rồi nguồn máu rồi anh em ơi tách tô đây tách tách năm bot đây nguồn máu rồi Đè gì thanh Đạo Đang đánh nó anh thanh Đạo không thấy hả Nó tuổi gì mà đè bọn em Điều vấn đề là phá bớt mất thời gian chứ còn tủ tủ lìn luôn, nó thẳng luôn. Đụng cái nó bát độ, Điều mất thời gian thôi chứ còn ban đó tủ lìn luôn. Chấp hai ban như vậy luôn. Còn gì đà. Nó trần cộng nó trần cộng ba Long Nguyện nè mày cầu cho đôi quyên ương tìm thấy nhiều mất thời gian chứ còn đánh đánh được thì không được đồ sáng lên cái em chín em chín đánh gì em chín đánh gì à? em chín đây em chín đánh gì à? em chín đánh gì à? em chín đánh gì anh em rồi mày làm lầm luôn cái chết hết mẹ Chặn chết hết luôn Rồi gì ra boss đi ra boss đi Má nó mất thời gian này chứ còn Đánh thì đánh bình thường chứ không được Vũ đỡ cẩn thận nha Đậu bên đó toàn Thúy Yên không nha Thúy Yên thiên nhẫn không nha Nó vừa Thúy Yên bắn anh chết đấy Vũ đợi đứng nhìn góc nguyên một giờ trên boss tới Vũ đợi ơi, đúng rồi. Đỡ đúng rồi, thằng nào xuống là anh đồ sáng giùm em. Đúng rồi. Má lần tới này luôn. có bắt vào đường anh rồi rồi đồ sát chàng lên chín dần nhịp đây bắt tất cả bằng đồ sát giùm em gái còn hai đam mới chết này em tất cả lên chín giờ bằng đồ sát đi lên hết chín giờ lên hết chín giờ bằng đồ sát lớn cao lên hết cao bot chết này Đấy, đánh người thôi rồi đồ sát xuống đây đồ sát xuống đây đồ sát xuống đồ sát xuống đồ sát xuống đồ sát xuống chàng xuống chàng xuống một nhịp rồi hai đam rồi bố chết. Muốn nào tấu bài luôn à. Muốn ra tấu bài đứng im luôn, đứng im luôn. Anh này mất thời gian rồi nè. Là mẹ. Rồi xong con boss này, được gì không? Không có gì luôn. Tiếp tục. Anh anh bố để để để phù đi nha. Rồi yên tâm đi. Tất cả đồ sắp Đấy, nó lên là chết. Cứ lên đùa sát này, đéo rồi. Mất thời gian rồi. Anh em để ý máu phù về cho đây Đúng rồi, anh em nhớ đỡ phần phù khoảng 40% ờ, nha. Còn mấy hàng, còn mấy hàng bên bên góc này nè, còn mấy hàng bên góc này nè. Đéo bên đó, Vũ đây giải quyết đây. Để để để để, phù chỗ nào vậy phân ờ, ra Hậu Hậu cần mua thuốc, hậu cần phục hồi anh ơi. Hậu cần phục hồi. Chủ yếu đường hồn kia môn phái rồi. Tiếp tục này, đứng đứng đứng đầu sắt chàng nha, con cuối cùng nha. Cứ đây, ừ. đây giết. Mỗi cái mọi người có chứng thực cho anh em cứ bảo mình đồ sát lúc đầu sao đồ sát đó. Bốn vẫn anh thôi. Nãy giờ nó thấy mình không có quýnh lại bị gà nó chứ nó quýnh nó. Tiếp tục. Bảo đường kim đó. Đủ vậy gì đâu mà. Dạ với gì đâu mà Sao dạ, Nghĩ Đậu xanh tụi bay Phụ gia đâu mà còn gì nữa mà khóc vô sau xong thấy chưa mình mà có chứng thực anh em cứ đủ anh em cứ bảo sao đồ sắt nó từ từ từ tôi đồ sắt chứ cứ nô cái gì đánh cứ bảo đồ sắt khó chịu như quý cứ cứ động mình bảo mình đồ sắt nó đụ mày tôi chưa thích đồ sắt thì sao cứ bảo đồ sắt em like người ta nói thì em kệ đi tự nhiên à, nam vô nhận em ơi nhặt rồi nha đầu tao bị cam mười nó vừa giải đấy à, ok anh em nào giải anh em nào giải bk phím 2 anh em nào phụ boss phím 1 anh em ơi đó đâu anh em phụ boss phím 1 anh em ơi ai giải bk phím 2 dùng khái nè đó cái cái của anh thằng ghẹ mày mày báo danh luôn đấy nhá ok anh ơi đâu ra rương liền nghỉ luôn má bọn này chơi kiểu phá chịu rồi ờ, em báo danh anh năm tháng anh 5k luôn rồi đó rồi, trời ơi còn đến xấu con nữa. Tun tun của anh em mình vẫn chưa hết anh Phong ca. <laughs> trời ơi. Vẫn còn vẫn còn xấu con. Anh Phong ca mua rẻ phải lên. <laughs> Một mình anh ít ba lương mà. Rồi ok. Rồi. Phải có chứng thực từ từ đánh chứ. Từ từ nuốt nó nôn Việt Nam nãy do là nãy do là em bung mất uh, ờ, 100 triệu kinh nghiệm rồi à vừa rồi là con đường môn khải may mắn ba bốn kết thúc anh em ra rương luôn ấy siêu phẩm động sát nè nam đó thấy chưa anh em nào đi phôi làm chậm 40 lần không? một trang bị phôi sáu dòng ai nhận được anh em ơi ai nhận được phôi trang bị sáu dòng như vậy em cái này không nhận được nha em nhìn cái em nói em nhìn lên phần khác rồi ai nhận đây không được rồi này chết rồi ai chết rồi không có nói phôi trang bị rồi này có thì vậy cũng có thôi cho tôi hai cuốn đại thành nha tôi coi ra công lon ok rồi ok du dịch nè tương nhân nam anh em ơi ok cô bạn nhận được rồi ai không điểm danh nữa comment chụp hình nha anh em xong nha xong nha anh em một rương đánh vào cái chứng thực từ từ nhiều khi anh em cứ kích động mình là mình mình tính từ từ rồi tuần một thành công rồi tuần hai mình tiếp tục nhưng mình cứ ngại nhiều đồ sát làm lúc đầu làm gì anh em nói chung là em like thì em phải hết sức bình tĩnh em là nói mà ông cứ càng ngày càng nói em khó chịu luôn đây là em bình tĩnh đi nó ít hơn ừ ai à, em phải bình tĩnh chứ em vẫn một giờ một đến sáu ờ, một đài tối này rồi à, xong này Đồng ý của cô ơi Đây rương siêu phẩm rồi anh em Để anh em thấy like không Đây lên lại cho anh em xem Anh canh giờ hết rồi mà Sao mà ra kịp được Đâu phải cần đồ sắt từ sớm chi em à? Đây Cái quan trọng này Đó Ok Nhắc kỹ nữa nè Nhắc kỹ cho nghe Tí nữa nghe mì mua cho ban nha Nghe mì ban hết nha nè nó như đâu rồi xong ai nhận được boss gì nữa không anh em ơi thị tinh tinh hồng gì nữa không nãy thị tinh tinh hồng thấy có cho anh em khải đã nhận được một thị tinh này ờ, ờ, còn dư được năm con tiếp tục anh em ơi còn dư năm con của im mồm này im mồm hai công này khải hai này tam thánh hai này à, cây xấu đó vẫn còn xấu con của mọi người anh em còn em xấu con xấu con anh em lì lì ừ lì vãi lìn luôn còn xấu con luôn ờ, đó công của anh em đấy đó không coi ông này cũng nói này ban chủ đéo bật đồ sáng mà cứ bật người sao đủ ban chủ đứng sói bật đồ sáng là mẹ gì thằng hoàng phúc hà cái đồ thiệt ông đồ ông biết cũng cạch gì trong ông sẵn sàng rồi đồ ban chủ người ta đứng sói mà ông tôi mặc đồ sát chi nói đồ cứ sẵn sàng sàng không được không được không người này người mới nên người lạ là em chửi hết á tại vì em có làm gì đâu cứ vào chửi em anh không biết bên này chửi em này thì em mới nói lại thôi còn ai không chửi em em chả bao giờ chửi ai hết ờ, chả nói gì cũng xàm mình chửi mình à, đề nghị bên đó một like một subscribe vô chửi mình chứ còn em không chửi em em chửi chi à, đó tự nhiên cũng men cũng chửi mình ơi chịu luôn rồi đấu giá em ơi xem được xem xem được thôi vấn đề ở đâu cứ vào chửi người ta làm gì đây nam đấu giá em ơi vô một táo em ơi cứ bảo mình nghĩ mình hiền mình chả làm đụng ai đừng đừng ai đụng đến mình là được vô phòng 8 em ơi vô phòng 8 em ơi mafia nó đánh bot là sao bây nó đánh là phá đủ xanh thằng đó là phải phá đúng rồi thằng đó là phải phá còn thằng anh không cần phá đâu bọn bọn bác nó phá bây giờ không cần phá ờ thôi không cần phá hồi trưa bác nó, nó bác bác quýnh lại bằng rồi nói chung hai nó quýnh tùm lum từ la anh em không phá anh em vô phòng tám anh em ơi chửi nhiều lần cho nó đánh bản quyền đúng rồi chửi nhiều lần đánh bản quyền sao đâu ok ờ tôi cứ toàn vào chửi mình ờ, vào khắc khắc bang cứ vào kích động á do hồng tán anh em ơi nói chung là những người này là em nhìn là comment là những người không phải là fan của em em mới nói thì còn fan em nhìn tao biết tao biết ngay không fan anh em không ai bao giờ nói vậy đó tự nhiên cứ ở đâu lâu lâu chung vô chửi quá tay ai vô hồng táng em ơi anh à, tất cả vô hồng táng em ơi một hai bốn năm sáu vô nam đây hàng hot đêm nay của nam đấu trước luôn em ơi mấy kia đấu sao cho anh không ca sẵn mở trước luôn đúng rồi ừ cứ ba mà kia anh lấy được rồi ở ờ, cái thời điểm 30 k này cho nó đẹp cho anh em có lương rồi Chứ ừ. bên kia người ta đã 40 kim mình 30 kim hợp lý anh ơi ai muốn lên thì hơn đó Ừ. Nói chung bên mình đó là cứ 30 kim. Thôi. Giờ giờ có khi nào em đem rửa tay không hay là đổ tay đừng qua giờ nó vô luôn. Để tay để tay để. Thôi ba để im để im để im Không khô rương luôn em ơi. Đó. Xem livestream thì vui vẻ ai làm gì đâu mà cứ vào chửi mình là mình không thích rồi. 30 kim anh đang cây lên đi anh ơi chưa trên cái phòng 8 rồi anh em đang đỡ phòng 8 này 30 kim 30 kim có bao nhiêu anh chung hết ok này à, rương này Hoàng kim môn phái 30 kim tiếp tục Lần một vẫn ờ, theo thủ tục anh em, cứ ờ, một phút một lần. Ai có ờ, ý định lên thì lên, mua mở. Đó. Hiện tại bây giờ anh AK anh cố gắng anh lên đồ để anh phụ cho bang thì anh em nói thiệt anh em nên ngừng để cho anh AK đấu hết dùm Khải là được. Còn anh em muốn lên thì tùy anh em thôi. Đó cái đó mình nói thiệt thôi. Đúng Chứ còn anh AK thì anh lên anh phụ bang thì cái này anh em đều hiểu rồi. Chứ còn bên bên kia bọn nó đấu 45 50 kim cỡ nó anh em nó đấu cao thì lương nó cao mình đấu ít thấp thì lương mình thấp anh em mình chơi vui vẻ vậy thôi không được đâu ừ. anh mở ra bao nhiêu cái nó dùng dùng cái nào đâu đúng rồi chưa dùng được cái nào cũng khó cũng cây cấu đúng nó mạnh. thằng <laughs> hai đi kích tướng ai về bị chửi đúng rồi anh em ok anh Nguyễn lâm trên cảnh này thằng nào chửi hay khịa điệu khó mồm nó phát cho nhẹ đâu <laughs> em khó rồi anh ơi khó mồm rồi không em phải chữa lại em mới khó anh <laughs> thôi kệ nó anh nó nó nó nó đúng rồi <clears throat> nói chung là lệnh bài boss ban mình còn nhiều nhưng mà ban mình phải tính toán này mà rồi chốt anh anake này ok ok, okay. đó ban mình còn nhiều đây anh em thấy không còn sáu con này của bốn người chưa xong này còn bên này còn ba người nữa đây <laughs> đánh thì cứ gom từ từ đánh thôi anh em ngày nào cũng đánh hết đó ngày nào anh em cũng xem trên livestream của khải hoặc là ghẹ 81 gaming thì anh em đều được xem đánh boss hết em cứ ghé mà xem rồi tiếp tục anh em ơi bắt bào rương ngẫu nhiên lên trong sâu anh em ơi <laughs> ai cần lên anh em ơi dạ. bực bồi mà rương là may mắn lắm nha nên trong sâu vũ đỡ năm trăm sâu lần một vũ đỡ nem xuống lần một cũng được đó lần hai chốt vô rồi chốt đây sẽ đồng sát một khả đây anh em cứ nghĩ đồ mình đơn giản ha z 34 phần trăm anh em đừng có đùa đó đấy thấy chưa 34 phần trăm ấy nó hút nguồn lực nữa nè rồi giúp rồi giúp rồi giúp rồi rồi một viên thì một uh, báo phôi phôi nha nam phôi sáu dòng phôi sáu dòng nhiêu tiền được ta đủ nó rẻ bèo luôn nè hay là mở ai lái lái cho cho nhanh nữa nè cái rương này, cái phôi này thiệt đấu hai trăm xu không ai thèm đấu luôn rồi áo thủy rồi một cục thủy tinh 250 xu anh em lên lên em ơi điên à tầm này 100 kia 11 Đâu, server này là một kim là 70.000 Việt Nam đồng nè, một kim là 70.000 nha. 30 kim thì khoảng tầm gần 2 triệu nè. 250 xu em ơi. Anh AKK đúng dân chơi thoải mái vậy đấy. Đúng rồi Thái Nghiện ơi. Anh dỗ, anh dỗ, anh dỗ, anh dỗ, đi tắm đi kim Vũ đỡ rồi, giờ là giao dịch Vũ đỡ ơi. Ok, Vũ đỡ cái rương 500 xu em bỏ ra nha thì tên này đấu anh em không ai đấu vậy thôi xuống 200 xu anh em đấu này thì tên anh em đó nè khải cho một vũ đồ mừng 500 xu này 5 xu vũ đồ này ok chưa lấy lượm bắt vào rương vô nè rồi cái nhắc kỹ uh, khải mua 200 xu cho nghe mi ban nha nhắc kỹ khải mua 200 xu nha anh em đó lượm nhắc kỹ vô giao dịch nghe mi luôn nghe mi hết nhắc kỹ rồi nè này chưa đâu xong à xong rồi anh ơi giao dịch rương anh ơi ok đưa cho đưa cho thằng uh, ờ, gậy đi đây anh ghé em nhận này đây anh anh ơi đem ờ, đưa nhớ kỹ bằng ngày mì ạ à. mới mua hai trăm sâu bảy ngày chìa đâu chìa đâu mày khỏi đâu hôm nay là mới mở ra phao tay đục kiểu lại tiếp tục tận hai theo em để cho ạc siêu phẩm đồng sắc mở rương hồng kim đi anh nè thôi anh em ơi thằng ghẹ nó muốn mở cho nó mở đi nó muốn mở cho nó mở đi đồng đồng sát mở rồi thấy ra ghẹ nó mở lại giao dịch giao dịch này đang hút điếu thuốc vào à 30 kim này đấy rồi đấm chốt này bắt vào rương này 500 xu bắt bảo rương 500 xu ờ, nhất kỹ nhất kỹ 200 xu thị tinh thị tinh không ai đấu hả ta thì tin 200 xu khải nói luôn cho nhanh rồi không ai đấu luôn rồi chốt thì tin 200 xu khải luôn đây đưa cho anh mượn hai kim này Thế thân 200 xu của Khải này Rồi Cái này để cho mượn riêng này Tí nữa làm riêng này Giao dịch Hôm qua mở được cái nón nghe Emmy này nè Hôm qua mở được nón nghe Emmy này Giao dịch này Đó cho anh mượn hai kim này Rồi Là đấu được là 30 kim 900 xu tất cả rồi Vậy phát lương Tổng 30 kim 900 xu Phát này Rồi về đi mở rương đi Ok Giờ cho anh em đón đi Thả tính bọng tính lương ở nhà nè à, Phụ boss này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 người phụ boss nè 11 người phụ boss 250 xu cho một người này nhân cho 11 này 2750 xu rồi bơ ca này giải bơ ca này có giải bơ ca bao nhiêu người giải bơ ca này 1 2 3 4 5 6 7 7 người giải bơ ca này 7 người ai vô đợi hai hạt luôn hả à? thành 8 người ai hai hạt báo nha được rồi đúng không ok vô đợi là hai hạt ok rồi 8 người giả bờ ca 8 người giả bờ ca thì một bờ ca 150 xu 150 xu nhân cho ai ai ai hai nữa anh anh HN thằng lửa hai hả ờ. hai thì thành chín nè giờ giờ giờ có giờ anh em nào để cho nên đón đón kênh bàn không ta à, 9 nhân cho 1 50 sẽ trừ 1 350 xu rồi trừ cho 500 xu cất cất bot này nhạc dương trừ 500 xu rồi còn okay, ngày, ngày hôm qua ba à, không chín không không trừ hai bảy năm không trừ một ba năm không trừ năm trăm xu 26 263 xu chia cho 6 này em mới cho anh mượn thêm hai kim nữa anh ơi ok đó em tính chia cho 6 mỗi người 4 kim 380 xu 380 xu có, có, có cho anh em đón rồi à, mình donate cho em 200 xu vui không anh Khải thoải mái của em à, của, của em em donate à xu im mồm thì đúng rồi với nữa anh mở là anh phòng ca donate cho anh còn anh phải donate cho khán giả của anh đúng rồi gì okay. Dạ. À, ờ, tam thánh đón đón trong trong bên bang bên này chứ thì cái đó là, là... À, okay okay. em phụ em mà à, à, em em em nữ giờ em giờ em hết hết ờ, em hết xu rồi giờ em toàn em bài rồi bài ăn ra cây là một ba một bốn xu bây giờ bây giờ à, rồi anh ra anh ăn cây là ba phần anh nhận được 13.140 xu nha anh 13.140 xu để em trừ anh còn thiếu bao nhiêu này à, của anh tất cả là 32 kim này đúng chưa trừ cho anh đang có này 13140 Anh còn thiếu lại của bang anh em là 18.860 xu Anh đưa cho em 18.800 xu là xong Ok 18.800 Rồi ừ. Đợi anh ghẹ mở rương anh em ơi Đấy anh em ơi Em đi bộ vào Linh ghẹ Đây anh em Linh, Linh của ghẹ đây Anh em qua xem đồng hồ đó này Linh ghẹ đang mở rương Từ đầu cổng vô tới cổng luôn nha anh em đây hello em chào anh tam bỏ em chào anh lộc lộc nha anh ơi em được anh ai lên đây vô mình vô tự tiêu đài gì hay là vô đây ta đây anh em hoàng kim hoàng phái đây lên bên dưới nè ờ à. ơi đây tới anh đây à, anh em trong tấm kim tách uh, ờ, ờ, tách đánh bao hậu hết đi nha không đánh bao hậu mình nha đây thầy sẽ la cho anh em xem luôn em đang ờ, cố gắng em đi bộ đó đi bộ không chắc chạy nha Dạ, bữa tái hồi nãy gì chỉnh ô tô đi chạy Ơi chắc tôi đầu Lão mày kiếm ra đập Chết rồi Thì kết vô cái 10 điểm có ngọc bội sức mạnh này là kết bình thường mà kết phát một à, Đến, à, Võ Đăng Đào Xanh Chân Nhân Có thể mở được áo gì anh em ơi Đang hóng anh em à rồi che nè mày thì người ta phải vái ba vái nhớ em vái hai vái nhưng mà không em vái hai vái thôi anh vái hai vái mở rồi đừng nó khui đây nó khui nó chạy dây đây rồi <clears throat> cái gì đây anh em ơi biết ra gì là nè cố gắng ra đồ nào đó cho anh áo cái băng là bao tay cái băng này nọ luôn là hợp lý kéo nhẹ lên kéo nhẹ lên kéo nhẹ lên Côi này mà Côi Máy ô, máy ô, từ từ Máy ô Đang đánh, đang đánh Đừng đá là được, đừng đá là được Máy ô, từ từ, từ Đầu tay là chắc bao tay, chắc bao tay mạng Dạ chiên Đại lưng ngon Đại lưng ngon, đại lưng ngon Đại lưng ngon Đại lưng ngon Võ đang phải Ngon lành cành đào Trời ơi Được, được, đại lưng nhỏ đang được Ngon lành À, năm phần trăm mát, năm phần trăm mát Gửi giống cũng được rồi, cái này ngon rồi đây gặp phong là được rồi cứ khác cái áo là được hết cứ khác cái áo được ừ quá mở toàn áo không rồi ok Bây giờ là ngon rồi Cứ khác áo là được Ok mở toàn áo này hết áo rồi đấy mà Ok ngon lần Bót con bang Bót con bang đấy ừ trong một ô thôi nè được được được được ngon lành đi bộ ra tiếp em ờ, mình phải thành tâm mà mình phải đi bộ từ cổng vô tới người đấy luôn anh thấy không khó rồi đó anh em xem thì cho ghé một like chia sẻ cho đủ cân ghé này 150 người xem 130 chục người xem rồi đấy không <laughs> đăng ký kênh ủng hộ đi nam đủ anh em ờ, đăng ký kênh ủng hộ và cho em một like một share đi anh em anh em đăng ký kênh ủng hộ anh em ủng hộ dùm Khải nè ơi cho mượn cái đai đi giải bùi cho mượn cái đai đi giải bùi anh em ơi hơn anh Khải nhỏ nhiều được cái cái cái đai được khả được. anh phải lấy bộ nhu tình về đưa đưa đưa, đưa cho thằng chó đang luôn cái đúng bang. rồi đúng rồi đương vậy cái bang hợp lý luôn anh đưa em lại anh đưa lại em cái bang là ok luôn ừ. Ta đưa mày nguyên set này đúng rồi à, không không được anh phải lấy lại cái cái cái cái cái cái ờ, nhà cái, cái, ờ, cái dây chuyền Tâm Anh thua gì? Lấy truyền khán tất cả một của anh. Không, em em có em có giới tiền khán tất cả tám cái bang 25 rồi. À được, được. Ngon lành. Đúng mặt Tâm hành thủy luôn. mẹ giờ anh ơi, giờ anh nghĩ giờ em tháo cái kiếm ra sức mạnh một trăm giờ sức <laughs> mạnh đâu rồi em thang lên. Có cái nhận ngọc bòi nhẫn cái đó kích vô 10 điểm nữa được mà. Không có này chứ. Không có, cần thiếu trai đây tao. Thiếu trai đồ sức mạnh đây mà. À, có đồ sức mạnh đâu thiếu đồ chút mừng đó tiếng trai rồi anh em anh em giờ dạ, dạ, dạ. đợi đợi vô tay trung ờ, tâm em ơi Ngọc của anh nằm anh nằm của anh Hùng ca ơi anh em à cả phục cả phục hồi lưỡi lực luôn đây này nhìn thấy chưa đẹp anh em à không ca đâu đây để em tính lại anh này nha hồi nãy á là em tính ra là 10 còn thiếu của bang là 18 kim 8 đúng chưa hai kim riêng của em là thành 20 kim lẻ 800 xu nha đó nãy em chỉ tính là tiền của bang thôi chưa tính tiền em hai hai kim mừng riêng đâu anh em giật em là 20 kim 800 xu là đủ ok ok ok, làm tung bot có có có làm tung bot nè Đai cặp phong Quá đẹp Ngon quá đẹp anh em ạ Di cờ với chúng tôi gì cờ với chúng tôi Tối nay ta đi chuyển luôn Bằng hơn thủ của hai và nhận trên Dẫu á Anh à, dẫu á Em giấy sai gì cờ chạy các cờ luôn dẫu ạ Thủ ờ uh, ờ. Đấy, hôm qua trước ông có mình anh có cái chùy để anh đéo ép anh quên mất anh anh nhiều đồ của anh mụ đầu rồi. Đấy. Bây <laughs> giờ có cái chùy thủy đéo ép ép à, cái gì ở đấy không ép. Ép cái kiếm. Kiếm mới đẹp. Kiếm đẹp hơn, kiếm đẹp hơn kiếm sau này bơ ca hai đường đẹp hơn anh cho em đi chị anh cho ừ. chị gì <clears throat> mày tao tao cho mày cái bụng mà à cho mày cái ấy mà nhầm thôi bố hả kiếm cái bà giọng em thiếu thôi được rồi để anh à, mà anh do à, mấy hôm qua em nữa anh anh cho anh có cái trì à, kháng hỏa giảm sáng rồi mà anh em thấy thấy cái tay của em à, anh em nhận lương này anh em nhận lương này Im mồm Tam Thánh Khải Mọi người 4380 xu Còn lại à? Anh em <laughs> Phụ giao dịch <laughs> tính ra tính ra có 12 con của anh em mình thôi mà anh em mình đánh ba ngày chưa xong Ờ, ờ, sao anh ơi? Đây là đây vào lòng kiếm Ờ cái đài kiếm đúng rồi Nhưng mà không sao vẫn được đúng không? Vẫn được mà Vẫn ngon mà Có thiên dần tấn công chiến mạng là ngon luôn á anh Chiếm mạng nó hơi bị ngon Để anh chuyển sang phải lữ Anh Thành ơi Có chưa? Đợi tới, đang lấy kiếm pháp đợi tới Còn là sáu con vẫn như cũ nữa này ừ lắc lần bài boss này mà lắc lần bài boss lắc bài boss nói chung là br con youtube là anh là khá đã br rồi còn vấn đề là ghẹ như thế nào để anh em theo ghẹ là đó anh em cố gắng ủng hộ là được chứ còn mình thì không giúp được nhiều anh mà. à <laughs> còn anh em mỗi 200 người xem này anh em ủng hộ like chia sẻ mạnh anh em đủ like chia sẻ mạnh tới rồi em post tiếp anh em đánh bot tiếp thấy anh à, đưa tiền rồi à, phát lương cho anh em Khải đã thì giờ em cho tiền quá anh em phát lương cho anh em rồi xong nhưng có gì nữa đâu cho nó xong như nữa đâu đợi tí nữa anh em cứ từ từ Đợi bố anh em mình có phải ngon đúng rồi <laughs> còn lại xấu còn lại xấu con boss nữa nè Tính ra là đội anh em mình là ăn đi phần không mất tiền đấy Không mất tiền luôn tiền đâu Anh cả ăn anh hả? ăn khỏi hỏi mà này tuần 2 ai có đánh thì đánh 12 cái là cái tuần 2 vấn đề đánh không được hay không là chạy dạ. đéo lên biết người thì sao mà đánh được phải có người phụ đánh nói chung tầm này á nó thiệt đánh là cái gì đây gì vậy cái gì vậy nhận lương đã bóp cả từ từ, chưa có tiền mà nhận lương gì đợi chút đợi chút chưa, chưa có tiền à, à, à, đâu anh qua giao dịch à ba long huyện đi ba long huyện đi lên vai ca mở anh tâm thắng không là đúng ok em cảm ơn hồng phúc này à à vũ vũ thì có vũ đó mà đúng rồi vũ đệ vũ đệ lương cao đó anh hồi nãy em B50 giờ hai anh già luôn ép chân em anh vừa anh B50 anh ừ. tự thử gì à ừ. anh không hôm qua còn em cái bánh thành luôn á B50 tự nhiên nó về thành anh Phong hôm qua còn em cái bánh có ba lần luôn á em có báo đâu đúng rồi anh Tâm Thánh không có báo anh Tâm Thánh không có báo mấy anh đừng hưởng bot đúng rồi nói chung là những người báo trên trên kia là khỏi cái phát hết rồi khỏi cái ghi hết rồi ai có báo được hết là tới nhận lương anh em nhận lương phát cho anh em tính ra sáu rương mới sáu con được ba rương rồi thấy ghê chưa sáu rương được ba ba con rồi trời ơi nãy 130 ờ, anh em xem anh em ờ, không cho like anh em mà buồn quá Khá cho con xem có không đó hết rồi à, anh ờ. <clears throat> à, ơi đúng rồi kiểu này với ờ, ít hơn phải tăng thêm chút nữa cho anh em có động lực <clears throat> đúng rồi giờ em ở dưới sài gòn là một nửa tháng đây là không có bóc cái gì anh phong ca anh donate thêm 11 ờ, người đam bot là mỗi người 250 xu nữa nè đó là mỗi người sẽ nhận cái công đam bot này mỗi người 500 xu quá ngon lành cho anh em đam phụ đam bot đây đây <clears throat> hết game luôn nội con cao xài như đạn sợ thì chứ mới đưa trăm kim vợ bảy trăm kim kim còn tám xu luôn rồi anh em mình nhận lương rồi anh em ơi à, vậy nhận lương là có nhận lương có kim xài của anh quên hai ba bảy trăm nha hai ba bảy trăm là đúng hai ờ, ờ, ba bốn năm sáu ờ. nhiều còn ba trăm xu cho gạch luôn ok ok hai bốn sáu tám mười hai bốn mười sáu tám mười hai bốn ok còn ba trăm xu cho ghè ok lùm lúa này em trả anh lùm lúa hai kim này dạ. lùm lúa duyệt hai kim anh ơi mày, mày mở ra ngon thì anh em phải đôn nớt chứ mà đúng rồi anh đúng rồi anh làm lúa giờ anh ơi Cháu bữa giờ anh em mình ờ, em với anh đi thiền đừng có lấy <laughs> lương đâu nó lấy không mẹ chứ mày mở ra cái áo ờ, áo áo thiên TVB thì thường thì, thì, thì ừ, ừ, ừ. dạ. rồi để đi đường sâu anh em là ờ, chốc phải đi đường sâu em chia cho chốc bán vàng nha Tóc áo vô Không nghe rồi Đưa em cáo từ về, tiền cáo em chuyển từ về Đưa em cáo từ về À TB đi, à ba cấp gì ờ gấp ạ gấp ạ em về vô tay thành trung tâm đi anh em gì à? tương dương nam nhận lương em ơi anh thấy anh em thì cái áo được đẹp nhở à, vừa đủ mất luôn đúng rồi cũng có rồi em chuyển lì em chỉ tơ bơi em chỉ thải đi đâu Ủa thưa thế thì mày, mày hiếp tâm tập bộ anh à? Né ra, anh đi trước anh đi sau anh? Không, TVB anh Tâm Thánh và đi trong bến gà ờ, Đúng rồi Ờ, không Nè, nó nói anh cùi lắm, nó đi chung với ông cai rồi <laughs> này tao tao với cảnh nó à, nó nó phải đi với người đánh cái khác là người chết thôi thôi thôi thì băng rảnh đâu à, anh phát lương xong mình đánh cho anh em băng đi bớt nó đâu có phá phá chứ đầu hiếu hồi nãy nó phá mà mệt lắm má mình này anh tiếng ờ, mày biết anh vk thiên bang rồi đó thì thì dạo ờ, đấy kia lắm anh chọc mày đầu đích ra cho tội mày chơi tao ha đi với anh mừng ca ha <laughs> rồi, rồi đích nè nói nhớ tầm này đánh 22 thì dạ. người đi trước người đi sau kiểu ờ, đừng đi chung là gặp liền banh liền tự động mình mình hại mình luôn ờ thế gậy ơi gậy gậy gậy gậy chuyển cái gì đó? gậy nó không đi luôn chính gì anh ờ nhưng mà nhưng mà anh đang định lấy bộ du tình anh chuyển về võ đang giờ giờ có chuyển luôn không anh chuyển luôn em chuyển qua cái bang luôn này rương ngồi dũng ờ, đỡ nè bỏ lại nè rồi ờ. chúng rồi nhận lương anh em ơi tất cả nhận lương anh em ơi anh chơi cái bang á ờ thế mày để cái bang. điểm danh rồi cứu coi nè cứu coi ơi em tính là em về lại cái bang rồi mà cứu coi nè cứu coi nhận 500 xu donate này em ơi anh ấy là mày chơi lút chơi lút uh, ờ, ngami một hai hôm đi cho đỡ phí còn số mà vừa chuyển xong hôm nay lại chuyển tiếp là mày khác đéo đại gia ừ đâu ngày hôm qua chỉ có ờ, tinh hồng với tiểu tinh vậy rồi xong cái đâu có chuyện mất kim gì đâu y phái mà ông y phái ngâm y mà ông anh em y phái ngâm y luôn mà nhận lương rồi em ơi ai về nhận nhận nhận lương giùm em cái ừ, anh, anh đưa một cái gì ok chuyển luôn đi anh anh đưa một cái gì anh chỉ đưa lương anh trước rồi anh cái anh anh anh ok ok tâm thánh bốn nghìn ba trăm tám mươi xô giờ nữa đây Tam à, Thánh Ok, Tam Thánh lương ba ngày luôn rồi 3 ngày Tam Thánh là một không năm mươi này nón cho anh con con Emmy của anh. 1050 nè. Ờ à, à, bây giờ anh kèm với uh, 4 3 80. Để chúng này tam thánh này. Dạ, dạ, ờ, rồi tam thánh nhận này, lương đam boss và lương 3 ngày. À, bông à. Đâu rồi, bông dọn rồi. Đến cho đoạn phát lương này em ơi. Lương 3 ngày của tam thánh này. Lương boss này. Kêu đưa dòng boss em đưa rồi. Ờ thì ra rồi kia, ra rồi kia. 4 kim 380 xu. Ok, anh em mồm gì nhận luôn anh em mồm ơi. Anh Thơm, Ủa, ghẹ nãy anh giao dịch hai kim cho vậy? Anh giao dịch cho ông ông lùm lúa đúng không? Không nè. Giờ anh ơi. Hàng gì cũng chờ nãy giờ mình không hiểu lý do là sao không chờ. Đúng rồi, lộn lộn, đúng rồi nhầm anh em ơi. Rồi tiếp tục đọc tên này nó ơi, đọc tên đến nay người đó nhận lương này. Ờ đâu rồi, ghẹ đâu, ghẹ đúng không? Vừa rồi anh Tâm Thánh xong này thầm thắn im mồm nào từ từ đã những người đầu tiên im mồm nào anh ơi im mồm này im mồm im mồm là là bơ ca này 150 xu này rồi im mồm sẽ nhận là 4 kim 380 xu kèm 150 xu giả bơ ca rồi xong anh im mồm dứt điểm này đó còn 6 6 lần bài boss tiếp tục ngày mai mình làm tiếp nha nam từ từ anh em cứ từ bình tĩnh đó in mồm lưng boss này phá bơ ca này ok xong này à, vũ đờ đang thông kim hả ghẹ này tới ghẹ này ghẹ đâu ghẹ một công đâm boss này à, tam thánh nè tông ca nè tam thánh một công này ak không có điểm danh nha anh em này em điểm danh cho anh luôn rồi đó đâu trên tấm hình đâu trên tấm hình đâu nãy em điểm danh là ghẹ 81 xong nè tô đơ nè dưới uh, no, no, cất lộn là em điểm danh ba người đó rồi ok ủa tơ đơ là là ho cất lộn đúng không bạn đó ho cất lộn đúng không ừ ho cất lộn tơ ca với ghẹ là ba em em một công nè rồi em điểm danh cho hai hai ảnh nữa rồi ok xong là ghẹ một công là hai công là ba công còn bơ ca bơ ca ai điểm danh bơ ca thì uh, bk hai anh tự giải nghe em ờ là, là không không không có điểm danh là ghẹ chỉ được 3 bk này là 450 trăm năm em bk nó không điểm danh kìa từ từ á từ từ nha ba công này donate lên một ngàn năm này ghẹ một ngàn năm này giao dịch còn cái cái giả bk không điểm danh nha dư dư 300 xu này anh kêu còn dư 300 xu donate em luôn. Đúng rồi, dư 300 xu K8, chính xác. Đó nó rõ ràng phát lương cho anh em xem đúng không tại vì nãy anh em lộ anh em báo liền mà mình không biết mình không đợi nữa rồi gạn k 8 đủ này tiếp tục này vũ đợ đâu vũ đợ một công phụ boss này hai combo k chuẩn chưa vũ đợ sẽ nhận 800 xu chuẩn chưa ok giao dịch ghe đồng ý đi chưa mở chưa mở đâu vũ đợ đâu Vũ đờ nè ờ, Vũ đờ sẽ còn Ở đây có ờ, bánh của Nathan Vũ đờ sẽ còn là một bánh một rương Và ba em su giải 2bk Đó bánh một rương là công boss của anh đó Rồi Vậy tiếp tục anh ơi Anh HN thằng lửa đó anh có đó không anh ơi Điêu thiền HN thằng lửa giải 3k này một lần này Ok đợi tí này HN thằng lửa giải 3k này rồi, anh chỉ có một giải bơ thôi đúng không? Tiếp tục này. Anh hai, hai ác giải bơ Hai ác giải bơ cho anh báo có một chết em rồi. Thôi đâu đó em em Anh bậy nữa. Em nói là ai bị bơ ca chấp phím 2. Đó chưa? Nhưng mà anh ghi có hai là chỉ cái tránh tránh có một một người thôi anh. Hiểu không? Em lấy bao nhiêu Ừ. Anh dạ báo lên ok rồi em là theo tấm hình ở đó để em em chết anh em mua không được nói chung lần sau rút nghiệm em anh em nào hai ạc ghi giùm em hai ạc ok giùm em nha đúng rồi tại vì trên này em tính có một công mà giờ em phát ra là của em đó em phát cho anh đấy em không chờ được nhưng mà em nói anh rõ thôi chứ gì đâu nè hai lần nè à, lương 3 ngày 675 rồi anh nhận cho em là 975 này hai giải bơ ca này và 178 675 đó lương 3 ngày rồi giao dịch giao dịch anh ơi ok anh em đây cái đấy là giải bơ ca nha cái này là lương xấu 3 ngày này rồi để anh tí mà em đánh dấu rồi đó hát nơi tầng lửa xong nè điêu thiền đúng không em là điêu thiền đúng không điêu thiền này 500 xu này có bó ca không không có đúng không, không ok ok bác, bác, bác kêu vào đâu dạ, giờ em ơi đợi chỗ tương dương nam đây điêu thiền sẽ là 500 xu à, anh okay. phong ca anh donate lên 500 xu rồi nè ai còn tiền dạng không mọi người ai còn tiền dạng không anh đang đợi của em đây anh đang thiếu 200 xu anh đi uh, tiếp tục này cứu còi đâu em ơi em mèo đâu mèo dưới ờ, tôi đôi dùm cuối đâu rồi tôi đâm cuối còng bên mèo đâu mèo nè mèo nem châm xu này nhận này em ơi anh mới vô dịch mà à, quét ờ, cái phòng anh mới vô dịch em rồi mà cộng cộng cộng bộ mai lấy em ra tải ok cộng bộ mai lấy thôi nè mèo xong nè mèo xong còn, còn lành mai còn bộ lấy ăn lành tơ đơ chồng cuối nomod đâu em ơi nomod em ơi mai còn bộ lấy đồn này tơ đơ chồng cuối nè nomod nè mai lấy đồn là như vậy gì á một đam tơ đơm cuối ai ai bơ ca này ok bạc đam này bạc bơ ca này thủ lĩnh rồng này tơ bơ bơ này với lại nomod ok một đam một đam là 500 xu 3 giải bơ ca là 500 này 450 xu rồi giao dịch nó mất rồi đó rồi Ủa không ai giải chẳng hả? Ờ, giải, giải đó mà, em em gửi hai giải đó mà. Người, người ta đòi donate riêng mà. Đòi donate riêng, trời. Rồi tiếp tục này. À, cộng bon còn lại cộng bon này, một hai này.

rồi xong trung phát xong rồi nó nó nó chính xác anh vũ là, là lúc anh vũ đang ăn về nha xong anh vũ mới cầu ông rồi cầu ông là ờ, sáu trăm năm mươi xu cô cò nữa nha anh em đây. đúng rồi bơ mười đúng rồi ok anh em ơi nói chung là phát lương nãy giờ cứ anh boss xong là ngồi phát lương đuối thôi nè đúng rồi anh em ơi tại vì là trên ờ, cái ờ, phòng kênh bang không thấy anh em tại vì là trên kênh bang ví dụ như là khải có nói là ai bị bơ ca trách phím 2 được khải phát ví dụ như một người bị bơ ca là 150 xu mà ví dụ anh em hai ạ à, thì anh em ghi là hai ạ à, thì khải sẽ phát kiểu hai ạ à. tại vì lúc này chỉ có ghi hai là cái số 2 đó là chỉ là à tôi đang bị bơ ca đó chứ không biết bao nhiêu ạc nữa đó. không biết bao nhiêu ạc chứ ví dụ như rõ số ạc luôn thì khải sẽ cộng thêm 150 xu nữa nói chung là vừa rồi thì khải trích ra khải bỏ 150 xu khải tặng ảnh rồi vấn đề đó tại vì ảnh bị thiếu thôi ví dụ như mình hai ạc mình ghi là à tôi giả bơ ca này hai ạc đó là xong thôi